Hello xin chào các bạn, mình là Ngô Kinh đây và ngày hôm nay thì mình sẽ làm video này để hướng dẫn anh chị các bạn cách tính xác suất làm sao để các bạn có thể kiếm được tiền trong thị trường BO hay Forex hay là gọi là còn gọi là MT6 thì ở trên mạng hiện tại thì ở trên mạng ở ờ, trên YouTube thì có rất nhiều video của những chuyên gia đi trước họ đều dạy chúng ta về cách nhìn nến cách nhìn nến cách chân nến khi nào là nến cầu khi nào là nến bão khi nào là nến ping pong khi nào là nến giọt nước thì chúng ta đều đã xem khi chúng ta đến với thị trường này thì chúng ta đã đều search lên trên Google và trên YouTube để chúng ta tìm từ khóa để chúng ta đọc về nến học về nến rồi nhưng cái tỷ lệ thành công cao hay thấp thì tự mỗi người đều cảm nhận được đúng không ạ bởi vì một phương pháp đưa ra thì có những người có thể kiếm được tiền và có những người mất tiền trong thị trường này nhưng đa phần các bạn mất tiền đều có một lý do chung đó là tham các bạn đều là tham chứ còn nếu như chúng ta kỷ luật trong thị trường này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được tiền đấy và đặc biệt là trong cái thị trường nến này thì thực sự là bản thân tôi cũng là một người nghiên cứu rất rất nhiều về nến đấy thì tôi đều nhìn ra một điều đó là tỷ lệ ăn nến nó là 50 50 chứ không thể có xác suất cao được bởi tại sao chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn một cây nến cao dài như này thì bên cạnh đó sẽ đi kèm nó là một cây nến đỏ một cây nến đỏ rơi xuống nhưng không phải lúc nào thị trường cũng rõ ràng như thế này đúng không đấy một cây nến đỏ rồi một cây nến xanh tiếp tục một cây nến đỏ rồi một cây nến xanh rồi một cây nến đỏ đấy thì thị trường đảo chiều liên tục như vậy thì không phải lúc nào chúng ta cũng thể dự đoán được nhưng có một phương pháp khác mà tôi thường xuyên làm video chia sẻ đó là tôi không dựa nhiều vào những cây nến này và tôi dựa vào những quả bóng này những quả bóng một ô vuông lớn này thì các bạn có chú ý không ạ các bạn có để ý không ạ một ô vuông lớn này gồm 20 quả bóng và tương ứng với mỗi quả bóng màu quả bóng này thì tương ứng với một cây lến trên đây đúng không ạ như hiện tại thì đang ra đang là cây lến đặt lệnh màu đỏ đúng không ạ thì đây hàng một hàng đây là hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4 đúng không có 4 hàng trong một ô vuông lớn này gồm có 4 hàng ngang và 5 hàng dọc đúng không ạ? và bóng thường thường có xu thế là đi từ trên xuống dưới xong rồi lại đi từ trên xuống dưới đấy nó như vậy đấy các bạn nhìn chưa đây là một quả đỏ rồi đâu đúng không ạ đây nó tương ứng với quả bóng này đấy và đây quả bóng đỏ này thì nó tương ứng với cái cây nến đỏ này và quả quả bóng xanh này thì nó tương ứng với với cây nến xanh này và chúng ta thường thường là khi chúng ta chơi thì mắt chúng ta thường bị chú ý bởi những cái gì chuyển động trên màn hình đây cái việc mà cây nến đi lên đi xuống là chúng ta quan tâm này hai đường dây xanh đỏ là cái mà chúng ta quan tâm này cái thanh chỉ báo tâm lý cũng là cái điều mà chúng ta thường xuyên quan tâm và đặc biệt đó là cái cái đồng hồ chạy giờ đếm ngược này là cái mà chúng ta thường xuyên khiến chúng ta bị đau tim và cái việc mà cây nến giật lên giật xuống cũng khiến chúng ta bị đau tim và những điều đó nó đã khiến chúng ta tâm trí của chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi thị trường và chúng ta không còn đủ tỉnh táo để chúng ta phân tích những điều khác nữa đúng không ạ đấy việc cây nến giật lên giật xuống này nó khiến chúng ta thường xuyên bị đau tim các bạn nhìn chưa đây một cái chân nến rõ ràng như này đúng không một cái chân nến rõ ràng rút lên cao như này thì chắc chắn rằng mọi người sẽ đánh xanh rồi đúng không chắc chắn là sẽ đánh xanh khi mà cái chân nến rút lên cao như vậy thì đa phần chúng ta sẽ đánh xanh chứ không mấy người sẽ đánh đỏ tiếp nhưng chúng ta cùng chờ đợi xem rằng cây nến này sẽ ra màu đỏ hay màu xanh đúng không đấy ok khi mà chân nến rút cao như vậy thì hiện tại thì đã ra kết quả màu xanh rồi thì các bạn có thể quan sát quan sát chân nến quan sát chân nến khi mà nó đã xuống đỏ cao này mà nó rút lên thì các bạn hoàn toàn có thể có cơ sở đánh màu xanh nhưng đó là nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của những người đã chơi lâu năm và chúng ta đã hiểu về nến rồi thì cái xác suất ăn của chúng ta nó cao hơn một chút đúng không đấy và bây giờ thì các bạn nhìn này một cây nến đỏ đã rút xuống một cây nến đỏ đã rút xuống rất là sâu rồi và trong xu thế này trong xu hướng này thì các bạn thử nhìn mà xem cây nến xanh này chân cây nến xanh với cây nến đỏ đã bằng nhau chưa vâng chưa bằng nhau thì cái tỷ lệ cây nến này tiếp tục ra màu đỏ là hoàn toàn có thể xảy ra đúng không đây các bạn nhìn sang giống sang nhưng thường thường thì khi các bạn nhìn một cây nến đỏ đặt lệnh cao như này thì chúng ta sẽ đặt cây nến này là đặt đặt lệnh ăn màu xanh đúng không nhưng theo kinh nghiệm của tôi chơi bởi vì tôi nhìn cái chân cây nến màu xanh này nó còn rất là sâu so với lại cây nến chân cây nến màu đỏ này thì tôi vẫn đặt nến màu đỏ chứ tôi sẽ không đặt nến màu xanh đấy ok như vậy là theo kinh nghiệm của tôi thì tôi đã ăn thành công tôi đã ăn thành công cây nến này màu đỏ rồi đúng không đấy và bây giờ thì chúng ta sẽ bước đầu bắt đầu vào chơi thực và tôi sẽ chơi thực chơi demo để cho anh em nhìn thấy rằng nhưng ngày hôm nay thì tôi sẽ không chơi demo theo lến mà tôi sẽ chơi demo à, xin lỗi mọi người tôi sẽ chơi bằng tài khoản thực khi mà tôi chơi bằng cách phân tích bóng đấy bởi vì ở đây như video lần trước thì tôi đã chia sẻ các bạn một ô vuông lớn này gồm có 20 quả bóng và trong đó thì 5 5 quả bóng gồm có 4 hàng ngang và mỗi hàng ngang là 5 5 quả bóng và gồm có 5 hàng dọc và mỗi hàng dọc là có 4 quả bóng và tổng 4 nhân 5 là 20 đúng không Và tôi dựa vào toán xác suất của năm học 11 và 12 và năm nhất đại học để tôi giải quyết bài toán về môn BO này. Và hiện tại thì bóng đang ra hết hàng dọc thứ nhất và chuẩn bị ra hàng dọc thứ hai. Và hiện tại là chỉ còn chờ đang hiện tại đang đặt bóng đặt lệnh và tôi bỏ qua và tôi sẽ bỏ qua bỏ qua cái lệnh này, tôi sẽ bỏ qua lệnh này và tôi sẽ chờ, tôi sẽ chờ tín hiệu, tín hiệu xác suất rõ hơn nữa thì tôi bắt đầu mới đánh. Và ngày mai thì tôi sẽ đánh đánh test với tài khoản thực đó là mỗi một lệnh là tôi sẽ đi một đô và tôi sẽ đi gấp thép nếu lệnh một không ăn thì tôi sẽ đánh lệnh hai gấp đôi lệnh hai không ăn thì tôi sẽ đánh lệnh ba gấp đôi và lệnh ba không ăn thì tôi sẽ đánh lệnh bốn gấp đôi và lệnh năm không ăn thì tôi sẽ đánh lệnh sáu gấp đôi và tổng phép tính của tôi là sẽ có gồm có 6 bước gấp thép và ngày mai thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh gấp thép đúng không đấy các bạn nhìn rồi ạ đúng không bóng đã ra hết hàng 1 và hàng 2 rồi hàng dọc rồi và bây giờ là đang ra chờ phần kết quả đúng không thường thường thì tôi sẽ dựa vào tổng số bóng trong một ô này và tôi dựa vào số bóng tôi nhìn vào cái số bóng này tỷ lệ bóng các các hình tỷ lệ bóng trong các ờ, trong các ô trong các ô tròn này để tôi đưa ra quyết định của mình là sẽ đánh màu gì và ngày hôm nay thì tôi sẽ đánh với các bạn đó là ba ba ô vuông ba ô vuông lớn này với ba ba lần và tôi bật mí với các bạn rằng với mỗi một ô vuông lớn này tôi chỉ đánh tôi chỉ đánh một lần và tôi ăn ở đâu tôi sẽ dừng ở đó và tôi sẽ chờ sang ô vuông tiếp theo tôi mới chơi ok chưa vâng đấy các bạn nhìn chưa vâng đang đặt lệnh là màu xanh đúng không ạ và đa phần như này là các bạn sẽ đặt lệnh màu đỏ các bạn sẽ đặt lệnh màu đỏ để xem có được ăn hay không đúng không ạ khi mà một cây lến xanh nó dựng cao này thì chắc chắn là người chơi sẽ đặt ờ, lệnh màu đỏ chứ không mấy người sẽ đặt lệnh màu xanh và hiện tại thì nến đang cho tín hiệu là giá đóng đang bằng giá đóng và hiện tại nó đang ở cái nến màu trắng và chưa ra rõ kết quả đúng không ạ ok biết ngay mà nó đã ra bóng trắng rồi như vậy là ra bóng trắng thì tôi sẽ không đánh quả này nữa cả ô vuông lớn này tôi sẽ bỏ qua cả ô vuông lớn này tôi sẽ bỏ qua khi nó xuất hiện bóng trắng bởi vì khi nó xuất hiện bóng trắng là thị trường đang đi ngang mà thị trường đang đi ngang thì để các bạn dựa vào tín hiệu lớn hay bất cứ một dựa vào tín hiệu gì nó rất là khó để chúng ta nhìn ra được vấn đề đúng không đấy nên chúng ta không cần phải vội vàng làm gì cả tôi thì thường thường thì khi mà tôi tham gia thị trường BO này đặc biệt là sàn Winfilex thì tôi không vội vàng tôi không cần vội vàng phải liên tục đánh trong thị trường này và tôi luôn chờ đợi tôi luôn chờ đợi khi cái xác suất tính toán của tôi trong các ô vuông lớn này của những quả bóng trong ô vuông lớn này nó ra tín hiệu rõ ràng nó phù hợp nó trùng hợp với tỷ lệ tính toán của tôi thì tôi bắt đầu ra quyết định đánh còn không thì tôi hoàn toàn có thể bỏ qua và không cần phải quan tâm đến nữa đấy ok như vậy là bây giờ thì tín hiệu đánh của tôi đã khá là rõ ràng rồi và bây giờ thì tôi sẽ đánh màu xanh tôi sẽ đánh màu xanh cho đến khi ô vuông này ra bằng được màu xanh thì thôi và tôi chắc chắn rằng trong ngô vuông này chắc chắn sẽ có quả bóng màu xanh ok chưa tôi sẽ đánh mộng lệnh màu xanh và bây giờ thì lệnh thứ nhất thì tôi đã đánh đánh màu xanh rồi đánh bằng à, một đô rồi và bây giờ tôi sẽ lên sẵn tiền hai đô chúng ta cùng chờ xem ạ xem rằng tôi có được ăn lệnh màu xanh hay không ok như vậy là tín hiệu đã báo màu xanh rồi Đấy các bạn nhìn xem mỗi ô vuông lớn này đều gồm có những quả gồm có 20 quả bóng và trong đó là những quả bóng màu xanh và màu đỏ được xen kẽ nhau. Nhưng tôi luôn dựa vào những tỷ lệ xen kẽ này để tôi đưa ra quyết định đặt lệnh của mình. Và như các bạn nhìn thấy đấy, lệnh này thì chắc chắn là tôi được ăn rồi, đúng không? Bởi vì tôi đã tôi đã dự đoán chắc chắn là sẽ ra màu xanh và chính xác đã ra màu xanh và tôi đã ăn luôn rồi. Và sau khi ăn xong như vậy thì tôi sẽ dừng lại, tôi sẽ dừng lại và tôi chờ phiên đỏ tiếp theo tôi chờ một phiên ô vuông một phiên ô vuông tiếp theo đúng không ạ nhưng thực ra với cách tính của tôi thì trong một cái trong một cái ô vuông lớn này hoàn toàn tôi có thể đặt lệnh thêm một lần nữa được và tôi hoàn toàn có thể kiếm được tiền thêm một lần nữa trong cái thị trường này đấy chưa các bạn nhìn này đây đây là ra màu xanh này đúng không ạ đấy hoàn toàn tôi có thể kiếm được tiền một lần nữa nhưng tôi đã bỏ qua cơ hội đó và tôi sẽ giới thiệu các bạn trong video tiếp theo là khi nào tôi sẽ đưa ra quyết định như vậy ok chưa vâng và trong ngày hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu các bạn cách đánh của tôi Tức là tôi tính xác suất của tôi trong một ô vuông lớn này và tôi sẽ chọn ra màu bóng mà chắc chắn kết quả sẽ xảy ra ok chưa vâng bởi vì tôi nói rồi trong toán xác suất thì luôn luôn có phần giả định và phần kết quả và cái việc các bạn lựa chọn đâu là phần giả định đâu là phần kết quả thì nó sẽ quyết định đến sự thắng bại của bạn trong thị trường này thực sự là cái việc các bạn xác định phần giả định chính xác thì các bạn sẽ tìm ra kết quả chính xác còn nếu các bạn đặt và chọn phần giả định sai thì dẫn tới cái việc kết quả của bạn cũng đã sai vâng và hiện tại thì trong kinh group của tôi những học viên của tôi trong kinh group và kể cả những người không phải là trong kinh group cũng đăng ký học tôi thì tất cả mọi người đang kiếm được tiền 100% trong thị trường BO này và đặc biệt trong sàn Winfilex và nếu như các bạn đó không tham các bạn đó không tham cái việc đó là đánh triền miên đánh liên tục thì cái việc các bạn ấy bỏ ra số vốn 1.000 đô và các bạn ấy kiếm từ 30 đô đến 50 đô một ngày là hoàn toàn khả thi Tôi nói thật sự đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đa phần các học viên, những người những người đã học tôi là các bạn ấy đã không kiềm chế được cảm xúc. Những ai kiềm chế được kiềm kiềm chế được cảm xúc và kiềm chế được lòng tham thì các bạn ấy hoàn toàn có thể mang được tiền về, nhưng đa phần là không không ai kiềm chế được cả bởi vì các bạn đã bị thị trường nó làm cho mê hoặc nên gần như là các bạn uh, không không không giữ được tiền đó là các bạn kiếm được 10 đồng sau đó các bạn nghĩ rằng dễ quá các bạn lại tiếp tục tham lam các bạn kiếm tiếp tiền nên rồi thị trường nó lại vả cho các bạn sấp mặt bởi vì tại sao trong cái thế giới này và trong cái thị trường này các bạn chỉ được phép chơi từ 3 năm lệnh thôi sau đó thì các bạn nghỉ các bạn đi làm việc khác sau đó thì sau 2-3 tiếng các bạn có thể quay lại thị trường này và các bạn có thể kiếm tiếp chứ còn nếu các bạn mà ngồi liên tục chơi từ sáng đến tối và từ tối đến đêm thì sớm hay muộn các bạn cũng sẽ cháy tài khoản và âm lặng cho mà xem đấy là những gì mà Ngô Kinh muốn gửi lời khuyên đến các bạn và những anh em nào muốn học cái phương pháp nhìn bóng của tôi thì anh em có thể inbox trực tiếp qua Facebook Ngô Kinh hoặc thông qua số điện thoại 0934 775 868 và qua Zalo của tôi cũng chính là Zalo Ngô Kinh thông qua số điện thoại 0934 775 868 tôi sẽ là người trực tiếp support training và dạy kèm anh em một một thông qua video thông qua video cô video tôi sẽ cô video để dạy cho anh em những kỹ năng đấy bởi vì tại sao hiện tại thì tôi đang sống và làm việc ở Hải Phòng mà các bạn ở Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những tỉnh miền khác mà muốn học tôi thì cái việc đi lại rất là xa nên chúng ta sẽ học trực tiếp qua video và tôi sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho các bạn đấy Ok, như vậy là ô vuông vừa rồi là tôi đã ăn ở lệnh màu xanh rồi, đúng không? Tôi đã vừa ấy ăn ở lệnh màu xanh này. À xin lỗi mọi người, tôi đã ăn ở màu xanh này, đúng không? tôi đã ăn ở tôi đã ăn lệnh màu xanh này và hiện tại bây giờ sang đã sang một ô vuông lớn và chúng ta cùng chờ đợi chúng ta cùng chờ đợi xem rằng uh, một số bóng nó ra nữa tôi sẽ chờ số bóng ra nữa và tôi sẽ đặt lệnh tôi sẽ chọn lựa và tôi sẽ đặt lệnh xem tôi sẽ dự đoán là màu gì sẽ ra theo cái tỷ lệ tính toán xác suất của tôi các bạn nhớ nhé với phương pháp tính xác suất của tôi thì các cái việc mà các bạn xác định màu nào là màu của quả cái nó sẽ quyết định đến cái phần kết quả của bạn nó sẽ giúp được bạn kiếm được tiền hoặc là khiến bạn mất tiền nên cái việc mà các bạn lựa chọn quả cái là quả cực kỳ quan trọng đấy nên khi mà chúng ta chơi bộ môn này thì chúng ta phải thực sự là tĩnh tâm chúng ta hãy chọn một không gian yên tĩnh và tư tưởng thật sự thoải mái không bị xáo trộn bởi những yếu tố xung quanh và không chơi khi mệt mỏi không chơi khi chán trường không chơi khi tình cảm bị suy sụp đấy không chơi khi bị thiếu ngủ và không chơi khi mất tập trung đấy là những gì mà tôi khuyên các bạn khi các bạn đã xác định kiếm tiền trong thị trường này thì các bạn phải lựa chọn cho mình một không gian thực sự yên tĩnh và có đường truyền wifi tốt đúng không ạ thiết bị ờ, kết nối với tốc độ cao thì các bạn sẽ dễ thành công hơn bởi vì tại sao khi mà các bạn đã đặt lệnh lựa chọn đúng rồi nhưng bởi vì đường đường truyền wifi internet kém và thiết bị uh, thiết bị uh, kết nối của các bạn nó đời thấp nó không đủ tốc độ để xử lý lệnh thì nó khiến các bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc là khiến các bạn mất tiền một cách vô cùng đáng tiếc trong thị trường này nên tôi khuyên các bạn hãy lựa chọn kỹ càng chuẩn bị kỹ càng mọi thứ đầy đủ mọi thứ trước khi tham gia thị trường này ok chưa dạ, vâng đó khi mà các bạn nhìn vào nến này các bạn nhìn vào nến mà nhìn vào chân nến này tôi chỉ các bạn một một kỹ thuật một kỹ năng khi mà cái chân nến này nó rút cao như này như cái chân nến đỏ rút cao này các bạn có hoàn toàn đánh xanh cũng như cái nến này đây nó rút cao như này và cái cái, cái phần thân nến nó rất là nhỏ và mỏng thì các bạn hoàn toàn có thể đánh xanh và ngược lại khi màu xanh cũng như vậy đúng không đấy đây các bạn nhìn này nó những cái tỷ lệ dự đoán về nến ấy, thì nó không thực sự rõ ràng ok như hiện tại như bây giờ thì tôi đã nhìn thấy thị trường và tôi sẽ đặt lệnh một lệnh một đô một đô màu xanh tôi sẽ đánh xanh lệnh này ok chưa như các bạn đã nhìn rồi thị trường đang là một cây nến xanh hai cây nến xanh ba cây nến xanh liền nhau rồi đúng không mà tôi không cần quan tâm đúng không tôi không cần quan quan tâm thân nến như nào nhưng tôi vẫn quyết định đó là đặt lệnh màu xanh đấy đấy các bạn nhìn nó giật lại đỏ này tôi đánh rất là sớm luôn và tôi không cần quan tâm cái quãng thời gian đồng hồ chạy 30 giây nữa đúng không và khi nếu như lệnh này thua thì lệnh sau tôi sẽ đặt gấp thép lên thành hai đô đúng không đấy hiện tại thì nó đang là cây nến màu đỏ rồi ok lại nến đảo chiều sang màu xanh rồi các bạn thấy đấy tôi đặt lệnh có sớm không ạ rất là sớm đúng không ạ tôi không cần phải quan tâm đến dây cuối cùng làm gì cả ok như vậy là tôi lại tiếp tục thắng ván thứ hai rồi có đơn giản không ạ rất đơn giản tôi không cần phải nhìn nến luôn tôi không quan tâm đồng hồ chỉ báo thời gian này tôi không cần quan tâm những yếu tố này tôi không cần quan tâm đường dây đỏ này mà tôi đặt lệnh trước khi nó ra màu đỏ này khi mà cái thân nến đang màu xanh thì tôi đã đặt lệnh ở cái khoảng thời gian 27 28 giây là tôi đã biết chắc chắn nó sẽ ra màu xanh rồi đấy đấy là tại sao tôi lại có được những điều như vậy ạ bởi vì tôi đã dựa vào cái tính toán xác suất của tôi rằng chắc chắn màu xanh sẽ ra đấy thì những anh em nào muốn học cái bí quyết đó của Ngô Kinh thì có thể inbox trực tiếp cho tôi thông qua Facebook Ngô Kinh hoặc là thông qua số điện thoại 0934 775 868 tôi sẵn sàng sẽ dạy các bạn cái bí quyết đó để giúp các bạn có thể kiếm được tiền trong thị trường này và những ai đang cháy tài khoản cũng có thể đến gặp tôi và tôi sẽ dạy cho các bạn cái bí quyết đó để các bạn có thể về bờ thành công đấy tôi không nói điều đâu ạ anh em cứ chờ tôi đánh chờ hết và các bạn nhớ nhé mỗi một ô vuông lớn này tôi chỉ đánh một lệnh thôi ạ và sau tôi ăn ở đâu thì tôi sẽ dừng ở đó giả sử vừa tôi ăn ở cái cái ô xanh này thì tôi sẽ dừng luôn và tôi sẽ không đánh nữa và tôi sẽ chờ sang lệnh tiếp theo tôi sẽ chờ sang ô vuông tiếp theo và tôi sẽ đánh một lệnh ở ô vuông tiếp theo và cái việc chờ đợi mà mỗi một ô vuông này nó sẽ mất của tôi khoảng tầm 10 phút nhưng thực ra thì chẳng sao cả bởi tại sao 10 phút mà tôi đánh lệnh một đô mà tôi được kiếm được một đô thì có giá trị không ạ giá trị chứ đương nhiên là giá trị rồi đúng không ạ còn chúng ta đi chơi với người yêu chúng ta chờ đợi bạn gái chờ người yêu của mình hàng tiếng đồng hồ mà chẳng được cái gì mà còn mất tiền chúng ta còn chờ đợi được vậy tại sao chúng ta không sẵn sàng bỏ ra 10 phút ở trong thị trường này chúng ta chờ đợi một cơ hội để chúng ta kiếm được tiền đúng không ạ chẳng có gì là khó khăn cả nên tôi khuyên các bạn khi tham gia vào thị trường này hãy bình tĩnh đừng vội vàng và đừng đánh liên tục các bạn nếu các bạn đánh liên tục đặt lệnh liên tục và các bạn nhìn vào cái tín hiệu của những cây lến này và các bạn đặt lệnh liên tục thì các bạn vô tình đã trở thành một con bạc và khi mà các bạn đã trở thành một con bạc rồi thì các bạn sẽ sớm bị khát nước và các bạn sẽ cháy tài khoản là chuyện đương nhiên và có một câu nói mà tôi rất ấn tượng và tôi luôn luôn ghi nhớ trong đầu mình đó là đầu tư mà không có kiến thức thì nó là đánh bạc còn kể cả đánh bạc mà bạn có kiến thức thì cũng chính là đầu tư và ngày hôm nay tôi đang ngồi ở đây tôi đánh bạc đúng không tôi đang chơi bộ môn dự đoán tỷ giá hối đoái giá nên xuống nó cũng chẳng khác gì đánh bạc cả nhưng tôi biết vận dụng kiến thức của toán học vào của môn xác suất vào cái bộ môn này nên tôi hoàn toàn có thể kiếm được tiền trong thị trường này đấy và cái điều đó tôi muốn chia sẻ đến với anh em cộng đồng nhiều hơn để giúp anh em có thể kiếm được tiền chứ không phải là tôi muốn giữ cho riêng tôi bởi vì tại sao kiến thức là ở trong đầu tôi còn những gì mà tôi cho đi tôi dạy lại các bạn nó là cái phần kết quả mà tôi đã tìm ra đúng không còn những anh em nào mà nghĩ rằng tin vào những cái gì miễn phí tin vào những cái gì người ta cho miễn phí thì sớm hay muộn các bạn sẽ bị sấp mặt thôi ạ bởi vì chẳng có bữa ăn nào ngoài kia miễn phí mà ngon cả trừ cơm bố mẹ ở nhà các bạn nên tôi khuyên các bạn bớt ảo tưởng đi bớt tin vào những cái gì miễn phí mà tốt đi thì may ra các bạn mới kiếm được tiền trong thị trường này còn nếu như ngày nào các bạn còn tin vào những gì miễn phí mà người ta cho tin vào cái việc người ta đọc lệnh thì các bạn có thể thắng nhá sớm hay muộn thôi các bạn sẽ bán cả nhà để đâm theo thị trường này mà cuối cùng rồi từ nhà to xuống nhà bé từ nhà bé ra ở trọ đấy ạ và cuối cùng thì chẳng có tiền ở trọ đâu tôi nói thẳng các bạn luôn điều như vậy nên hãy sẵn sàng bỏ ra một khoản phí mà tìm thầy mà học không nhất thiết là phải học tôi bởi vì trên thị trường có rất nhiều người thầy dạy cho các bạn về môn bo này có thể kiếm được tiền chứ đừng chờ miễn phí nữa tôi khuyên các bạn đừng chờ hàng miễn phí nữa đừng chờ đợi đừng phụ thuộc vào bất cứ ai bản thân mình phải là một người chủ động tôi tại sao tôi đánh chuẩn như vậy mà tôi không đọc lệnh tôi không tự nhận tôi là chuyên gia đọc lệnh mà tôi chỉ đi đào tạo dạy anh em thôi bởi vì tại sao tôi muốn anh em có một cái cần câu có thể mang cái cần câu đó đi khắp mọi nơi anh em có thể câu được cá để nuôi sống bản thân mình gia đình mình chứ tôi không muốn anh em phụ thuộc hoàn toàn vào tôi tức là phải có tôi anh em mới đánh được còn không có tôi anh em không đánh được đúng không ạ nên tôi muốn trao cái giá trị và giúp anh em có một cái cần câu tôi giúp anh em có một cần câu và cách anh em móc mồi câu như thế nào để phù hợp với từng loại cá để anh em có thể câu được cá chứ không phải là anh em phải chờ đến giờ tôi cho ăn thì anh em mới được ăn đúng không đấy lý do tại sao mà tôi không thích đọc lệnh tôi không chọn đọc lệnh mà tôi chọn đào tạo tôi chọn đào tạo để cho anh em có một cái cần câu và để đổi lại các cần câu thì đương nhiên anh em phải mất phí rồi đúng không bởi tại sao tôi tham gia vào thị trường này tôi chơi thị trường này thì tôi cũng là một người đã phải đóng phí rất là đắt đỏ rồi đúng không tôi phải đóng phí rất là đắt đỏ thì tôi mới tìm ra được nguyên lý để chiến thắng trong thị trường này thì đến bây giờ thì tôi có quyền tôi có quyền được thu phí để bù đắp lại những khoản chi phí trước đây của tôi đã bỏ ra và đổi lại khi anh em bỏ ra một khoản phí thì anh em được hưởng thành quả từ tôi đem lại giúp anh em kiếm được tiền thì đấy là cái việc trao đổi giá trị cho nhau đúng không tôi trao giá trị cho anh em tôi giúp anh em có cần câu để kiếm tiền thì đương nhiên đó là cái việc mà anh em trả cho tôi một khoản phí thì đó là cái việc mà đương nhiên thôi nên những ngày nào mà các bạn còn nghĩ rằng ông Ngô Kinh ông ấy quá khốn nạn khi ông thu phí thì ngày đó các bạn còn sấp mặt trong thị trường này và còn lâu các bạn có thể kiếm được tiền tôi nói thẳng một điều như vậy ok như vậy là sang lại tiếp tục sang một ô vuông lớn rồi và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tín hiệu để tôi đánh lệnh thứ ba này xem tôi có ăn không đúng không hai ô vuông lớn này thì tôi đã ăn rồi ô vuông ô vuông này và ô vuông này là tôi đã ăn lệnh rồi đúng không và tôi sẽ tiếp tục chờ tín hiệu của cái ô vuông lớn này tôi nhìn tôi quan sát kỹ thuật bóng và sau đó thì tôi sẽ tính toán xác suất rằng quả bóng màu nào sẽ ra chắc chắn sẽ ra thì tôi sẽ đánh theo màu của bóng đó đấy đó là kỹ thuật đấy, đấy là toán học đó đó là toán xác suất đấy bởi vì khi một người mà đã nghiên cứu sâu như tôi rồi thì tôi sẽ biết chắc chắn nó sẽ ra màu gì giống như ở cái hình vuông lớn này đúng không tôi biết chắc chắn nó sẽ ra màu xanh mà tôi đánh màu xanh là tôi đã ăn rồi đúng không à, xin lỗi mọi người tôi biết chắc chắn là nó sẽ ra màu đỏ màu xanh này và tôi đã ăn rồi đấy và đây bên đây cũng như vậy thôi tôi biết chắc chắn nó sẽ ra màu xanh mà tôi đã tôi dự đoán màu xanh là tôi cũng ăn luôn rồi có khó không ạ không không hề khó thế nào cả và bây giờ chúng ta tiếp tục chờ đợi nhé vâng chúng ta tiếp tục chờ đợi đừng vội tôi khuyên các bạn đừng vội đây là chơi bộ môn này là chúng ta dùng đó là một bộ môn đấu trí và cân não nên các bạn đừng vội vàng đấy nhiều khi các bạn nhìn cái nến như này nhìn cái nến một cái nến xanh hai cái nến xanh ba cái nến xanh là chắc chắn các bạn sẽ đánh đỏ đúng không may mắn thì các bạn có thể được ăn hoặc không may mắn thì nó có thể dựng tiếp một cái nến xanh tiếp đấy các bạn nhìn chưa nó đang dựng tiếp một cái nến xanh này nên chẳng có điều gì là chắc chắn cả trong thị trường này đặc biệt là cái việc mà các bạn nhìn nến nó cực kỳ rủi ro luôn đúng không một cái nến xanh hai cái nến xanh ba cái nến xanh là kiểu gì các bạn sẽ đánh đỏ nhưng hiện tại đang ra cái nến xanh đó đúng không đấy ra cái nến xanh nhỉ đang ra cái nến xanh đúng không vâng đấy nó nguy hiểm không ạ rất nguy hiểm luôn đây anh em nhìn chưa đấy nó đảo chiều liên tục đúng không một nến xanh hai nến xanh ba nến xanh bốn nến xanh và bây giờ thì nó đặt cây đặt cây nến đặt lệnh là màu đỏ các bạn nhìn lên này thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ đặt lại màu xanh đúng không các bạn sẽ đặt lại màu xanh để xem nó có ra cái nến kết quả có ra màu xanh không ạ đấy anh em nhìn chưa như tôi thì tôi sẽ không đánh theo kiểu như này bởi đánh như kiểu này nó may rủi lắm nên tôi không chơi nhìn vào nến đánh rất là may rủi đúng không đấy chắc chắn là chúng ta sẽ dự đoán rồi những ai nhìn vào cây nến thân cây nến này chúng ta sẽ dự đoán màu xanh và nếu như nó ra màu xanh thì nó là sự may mắn của chúng ta còn nó hoàn toàn có thể chuyển thành cái nến đỏ được đấy nên tôi sẽ không đánh cái cục chơi như vậy đấy các bạn nhìn chưa nó giật lên giật xuống như vậy nó khiến chúng ta khá đau tim luôn và tôi thì tôi không thích chơi cuộc chơi như vậy thực sự là tôi không thích chơi cuộc chơi như vậy đấy các bạn nhìn chưa đấy lại ra đỏ rồi thua chưa thua rồi đúng không ạ đấy lại ra cái nến đỏ rồi đấy <laughs> anh em thấy chưa rất nguy hiểm luôn đúng không ạ vâng rõ ràng là một cây nến đỏ thân dài như này rồi thì kiểu gì các bạn cũng sẽ đặt đặt đặt lệnh màu xanh nhưng cuối cùng rồi thì nó vẫn ra cây nến đỏ nó giết các bạn ác à, chưa vâng thì tôi khi mà nó ra như thế này thì tôi sẽ quan sát tiếp tục tôi sẽ chờ đợi tiếp tục cơ hội để tôi đặt lệnh bởi vì tôi không muốn mạo hiểm với bộ môn này bởi vì mỗi khi mạo hiểm với bộ môn này là tôi sẽ mất tiền khi mà cái gì mà tôi cảm giác nghi ngờ là tôi sẽ không chơi và tôi sẽ chờ đợi khi cái tỷ lệ tính toán xác suất của tôi nó chính xác gần như là tuyệt đối thì tôi mới đặt lệnh còn không thì thôi tôi sẽ bỏ qua tôi không cần phải vội vàng trong thị trường này ok chưa đấy hiện tại thì nó đang đi một dây đỏ rồi một cây nến đỏ hai cây nến đỏ ba cây nến đỏ và đang cây nến chờ kết quả này tiếp tục lại một cây nến đỏ nữa đấy anh em nhìn thế nào ạ nhìn có đau tim không ạ rất là đau tim đúng không ạ đặc biệt là cây nến này đúng không đặc biệt cây nến này khi chúng ta chúng ta nghĩ rằng nó sẽ ra xanh thì cuối cùng thì nó lại vẫn về đỏ và rồi chúng ta lại là những người mất tiền thực ra thì chẳng có gì là lạ cả bởi vì đây trong thị trường này nếu các bạn không có kiến thức thì các bạn mất tiền những chuyện bình thường thôi thị trường nó chẳng lấy tiền các bạn và nhà cái cũng chẳng lấy tiền các bạn mà do cái sự ờ, thiếu hiểu biết của chúng ta do cái sự phán đoán sai lầm của chúng ta nó khiến chúng ta mất tiền trong thị trường này thôi ạ chứ còn chẳng có ai lấy tiền các bạn cả đấy đấy như cái ô vuông này như cái ô vuông này thì hiện tại thì tôi nhìn thấy tỷ lệ tỷ lệ ăn là rất là thấp nên tôi sẽ không đặt lệnh trong ô vuông này ô vuông này tôi sẽ bỏ qua và tôi sẽ không đánh ô vuông này tôi sẵn sàng chờ tiếp 10 phút nữa để tôi chờ được ăn lệnh tiếp theo chứ tôi sẽ không đánh ô trong ô vuông này bởi vì bởi vì với tỷ lệ tính toán xác suất của tôi thì nó đang ở cái mức đó là 50 50 và khi nó đang ở mức 50 50 này thì chắc chắn là tôi sẽ không chơi. Tôi không dại gì mất tiền trong thị trường này với những cái lệnh 50 50 thế này cả. Nên anh em hãy lại tiếp tục kiên trì chờ thêm chờ thêm khoảng thời gian nữa thì tôi sẽ đánh. Đấy. đừng vội vàng anh em ạ trong thị trường này chúng ta không cần phải vội vàng bởi vì các bạn càng vội vàng thì càng dễ mất tiền thế thôi bởi vì khi các bạn vội vàng tức là khi các bạn bị cảm xúc chi phối mà trong cái bài toán 100% thành công của tôi tôi đã từng chia sẻ ở những video trước đó là 10% nó thuộc về kiến thức và kiến thức và những công thức thành công 15% nó thuộc về cái vấn đề là quản lý vốn quản lý vốn phân bổ vốn và trong đó thì 75% nó chiếm về đó là cảm xúc tâm lý và niềm tin của các bạn đặt vào mình đấy nên các bạn không cần phải vội vàng các bạn không cần phải nóng vội mà hãy cố gắng kiên nhẫn kiên nhẫn chờ đợi khi nào mà cái tỷ lệ xác suất theo con số của mình tính toán nó chính xác thì chúng ta hãy đặt lệnh còn nếu như cái tỷ lệ tính toán xác suất của mình không chuẩn thì chúng ta hãy bỏ qua không cần phải vội vàng làm gì cả không cần phải tham nam chúng ta có rất nhiều thời gian để chờ đợi trong thị trường này đúng không bởi vì một ngày có 24 giờ và một giờ có 60 phút và mỗi một phút lại có một lệnh để cho anh em ra vào nên chúng ta cần gì phải vội đâu đúng không với số vốn 1.000 đô các bạn bỏ ra thì cái việc một ngày các bạn kiếm từ 1 đến 3 phần trăm trên vốn là hoàn toàn có thể đúng không đây như giả sử tài khoản của tôi là tôi tôi nạp vào đây 100 đô đúng không bây giờ tài khoản của tôi đang có 101,9 đô như vậy là tôi đã sắp được tôi gần được 2% trên tổng số vốn rồi và tôi chỉ cần đánh một lệnh nữa thôi ạ là tôi sẽ có tổng gần 3% trên vốn đúng không tôi có cần gì phải vội vàng không ạ không tôi không cần phải vội vàng tôi sẵn sàng tôi ngồi tôi chờ đợi đấy tôi sẵn sàng tôi ngồi tôi chờ đợi thêm 10 phút nữa để tôi kiếm thêm một phần trăm trên tổng vốn nữa làm sao để kiếm được số tiền đó ở trên vốn ạ rất khó luôn nhé vâng với kinh doanh truyền thống ngoài kia hoặc các bạn đi làm ngoài kia các bạn đi làm cả ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ các bạn mới kiếm được hai ba trăm hai ba trăm nghìn Việt năm đồng nhưng đây các bạn ngồi đây các bạn có thể kiếm ngay được thì cái việc các bạn bỏ ra 10 đến 20 phút các bạn chờ một lệnh ra vào nó chẳng có gì nào lâu la cả tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản thôi ạ rất là nhanh ạ vâng hãy kiên nhẫn hãy học cách kiên nhẫn trong bộ môn này khi các bạn học một cách kiên nhẫn thì các bạn sẽ kiếm được tiền trong bộ môn này còn nếu các bạn không kiên nhẫn thì các bạn sẽ mất tiền trong thị trường này đấy ạ và cái điều này thì tôi cũng thường xuyên training anh em trong kênh group của tôi đó là các bạn cần kiên nhẫn cần kiên nhẫn và cần chờ đợi chờ đợi khi cơ hội nó rõ ràng cơ hội thực sự rõ ràng nó phù hợp với cái, những con số mà mình đã tính toán nó phù hợp với cách mà tôi đã dạy các bạn thì các bạn hãy đánh còn nếu như nó không phù hợp thì tôi khuyên các bạn hãy bỏ qua các bạn đừng đánh làm gì cả bởi nó luôn luôn tiềm ẩn rủi ro và nếu các bạn chơi tài khoản demo các bạn mất tiền thì không sao cả đúng không nhưng với tài khoản thực thì nó là tiền thật của các bạn rồi nên các bạn không cần phải vội vàng bởi vì vội vàng là mất tiền tốc dục bất đạt các bạn nhớ nhé có một câu nói mà tôi muốn nói lại với các bạn đó là tốc dục bất đạt các bạn càng nôn nóng càng muốn nhanh thì các bạn càng dễ mất tiền đúng không ạ và ngày hôm nay thì tôi chia sẻ các bạn cách đánh của tôi đó là tôi lấy tĩnh để chế động bởi tại sao tôi nói là tôi lấy tĩnh để chế động bởi vì đây là, là những chỉ số nó là những chỉ số chuyển động còn tôi thì tôi sẽ không nhìn vào những chỉ số chuyển động này mà tôi nhìn vào những cái tĩnh ở đây chính là 20 quả bóng trong một ô vuông lớn này để tôi khắc chế những cái gì nó đang chuyển động trên màn hình này tôi khắc chế chính khoảng thời gian này tôi không cần quan tâm khoảng thời gian này luôn tôi không quan tâm đến thanh báo chỉ số này tôi không quan tâm với việc lớn giật lên giật xuống như thế nào tôi chỉ cần quan tâm kết quả trong một cái ô vuông lớn này thôi và những thành viên những học viên của tôi đã học qua công thức của tôi đã sẵn sàng trả phí để mua được công thức của tôi thì các bạn ấy cũng hoàn toàn áp dụng theo những gì mà tôi dạy cho các bạn đó đấy là kiên nhẫn chờ đợi rồi nhất định cơ hội sẽ đến không cần phải vội vàng đúng không ạ đây như các bạn nhìn đây một cái nến xanh hai cái nến xanh ba cái nến xanh nó xếp chồng lên nhau và đây là một cái nến đỏ sau đó lại rơi tiếp một cái nến đỏ nữa đúng không ạ xong bây giờ nó quay ngược lại nó chồng lên đấy cái việc mà các bạn cứ chạy theo lến nhìn theo lến này nó cho tỷ lệ ăn của các bạn nó không hề cao chút nào cả mà nó hoàn toàn tồn tại cái sự rủi ro trong đó bởi vì nó hoàn toàn có thể giật lên giật xuống bất cứ lúc nào theo sóng của thị trường còn tôi thì tôi nói rồi tôi không đánh theo sóng thị trường mà tôi đánh theo cái tỷ lệ tính toán xác suất của tôi rằng giá lên hay giá xuống nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ tính toán xác suất của tôi thế thôi ạ nên tôi không cần quan tâm khi nào nến giật lên khi nào nến giật xuống hoặc bao nhiêu giây tôi mới được phép vào lệnh đa phần là chúng ta sẽ chờ là ba bốn giây cuối là chúng ta mới dám đặt lệnh bởi vì nó khi nó ra chân nến rõ ràng chúng ta mới đặt lệnh nhưng kể cả là các bạn chờ đến một giây cuối các bạn đặt lệnh thì các bạn vẫn cứ thua cơ mà đúng không bởi vì nó biến đổi liên tục đây các bạn nhìn đây ạ vâng nhìn cây chân nến này chưa này bé tí tì luôn quá khó để chúng ta xác định đúng không ạ quá khó luôn những cây lớn như này các bạn xác định kiểu gì ạ quá là mỏng luôn đấy là cái điều mà các bạn cần phải chú ý đấy tôi sẽ không đánh những lệnh như vậy thực sự 50 50 rủi ro rất là cao luôn đấy và tôi chỉ đánh theo những gì mà tôi tính toán được những gì mà tôi biết chắc nó sẽ xảy ra còn nó không xảy ra thì tôi sẽ không đánh thế thôi ạ đỡ mất thời gian đỡ mất cả tiền bạc nữa kiếm tiền nó khó lắm chứ kiếm được một đồng có đơn giản đâu mình làm sao mình có thể vất đi một cách như vậy được nên đấy là cái điều mà anh em cần lưu ý đấy các bạn chờ một chút ạ tôi sẽ chờ thêm một vài cây nến ờ, vột một vài ờ, quả bóng tín hiệu nữa tôi phải chờ thêm một vài quả bóng nữa khi mà tôi nhìn thấy nó rõ ràng thì tôi bắt đầu tôi mới đặt lệnh chứ còn khi mà tôi nhìn nó không rõ ràng theo những kết quả tính toán của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không đặt lệnh đâu ạ đấy ok chưa à, vâng như hiện tại bây giờ thì tôi đã quan sát bóng rồi và tôi đã nhìn ra cái tỷ lệ xác suất của tôi rồi và bây giờ thì tôi sẽ quyết định đặt bóng màu xanh mặc dù là ở đây đã có mấy quả màu xanh rồi nhưng tôi sẽ vẫn quyết định đặt đặt màu xanh đặt lệnh ăn màu xanh ok chưa hiện tại là còn 13 giây nữa nhưng tôi vẫn quyết định đặt bóng màu xanh cho dù nó ra kết quả gì chăng nữa thì tôi cũng không cần quan tâm cho dù cây lến này nó giật, nó giật lên nó giật xuống như nào thì kết quả như nào thì tôi cũng không thèm quan tâm luôn kệ đó tôi không thèm quan tâm đấy là cách đánh của tôi đấy và nếu như lệnh này thua thì tôi sẽ gấp đôi lệnh này lên thành hai đô đúng không đấy tôi sẽ đặt sẵn hai lô hai đô rồi tôi có rất nhiều thời gian thoải mái để tôi quan sát thị trường tôi có rất nhiều thời gian để tôi quan sát bóng tôi tính toán để nó phù hợp đúng không đấy các bạn nhìn chưa đấy thấy chưa ok chắc chắn là lệnh này tôi lại được ăn rồi thua làm sao được đúng không xác suất đã tôi đã tính toán ra như vậy rồi thì sai làm sao được ok chưa như vậy là ngày hôm nay là tôi đã đánh demo đánh bằng tài khoản thực của mình bằng ba lệnh liên tiếp đều được ăn đúng không được ăn ngay ở ba lệnh đầu tiên và tôi không cần phải chờ đến 6 lệnh như những gì mà tôi tính toán mà tôi sẽ được ăn ngay từ lệnh đầu tiên rồi Ok chưa? Vâng, thì video của tôi xin tạm dừng ở đây và xin hẹn gặp lại anh em cộng đồng mạng ở những video tiếp theo. Và những anh em nào đang xa bờ, đang bị cháy tài khoản, đang bị âm lặng thì có thể vui lòng inbox trực tiếp cho Ngô Kinh qua Facebook Ngô Kinh hoặc qua số điện thoại 0934 775 868. Tôi sẵn sàng dạy training giúp anh em có thể kiếm được tiền trong thị trường này và có thể về bờ thành công ok chưa vâng xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người